đây là chúng tôi đều gắn thiết bị à, ở trong hạt này rồi và cái thiết bị khi lâm trận chơi chúng ta kiểu việc mang cái này đến và lùa cái này vào để chơi còn mình chỉ được đứng cạnh đứng bên cạnh và bật lắp cái này lắp cái lắp cái cục rung này cục rung này siêu nhỏ đút được trong túi quần rung là quá êm luôn bắt mình muốn bắt xa mình kéo râu lên mình đứng xa bắt muốn gần thì út xuống đấy cái cục rung này nó có công tắc này khi chúng ta gạt lên thì gạt lên phát mình cảm nhận được trong tay ta là sẽ rung một cái còn này, đây ví dụ chúng ta thể hiện mình mở ra cho quý vị nhìn xem tắt đi là đèn nó xanh mới tắt này. bật lên là cả hai đèn cùng đỏ này đấy chúng ta cầm này thì không rung được nhưng bây giờ tôi thay thế và tôi xin ờ, cho anh em để biết được chức năng của nó thì đặt vào đây để khi chúng ta uh, ờ, cục rung là rung nó sẽ truyền ra bát này nó sẽ kêu ra bát này đấy. đây xin ờ, quý vị cùng kiến này nó sẽ báo 6 mặt cho chúng ta đặt xuống này đấy nó báo như này là rung hai cái dài thì chắc chắn là con gà nổi lên mặt nào nổi lên là mặt sẽ rung đấy đây con gà này quý vị nhìn này đây à, đấy con gà nổi lên đây là người ta gọi là bầu cua rung sáu mặt đấy đặt xuống nó cũng rung đấy quý vị nhé nhưng mà khi chúng ta cầm lên tay thế này thì đấy rung này rung chống ổn rung là rất êm cực êm luôn các bạn cầm lên tay đút trong túi quần không ai nghe thấy người ngồi bên cạnh không thể nghe thấy nhưng tôi để cái, để vào cái bát này để vào cái chén này ấy, để cho tất cả quý vị cùng cùng cảm nhận được cùng cảm nhận được với khi tôi làm video này à, chúng ta cùng làm lại nhé đặt xuống này đấy nó rung một cái dài là gì là, thì là chứng tỏ là mặt con con nai hoặc con hiêu con nai nai ở ngoài miền bắc hiêu ở ngoài miền nam nó gọi giống nhau thôi thì tôi gọi là con nai đi đấy đấy con nai này nó nổi lên đấy quý vị nhìn chưa đấy. nó cái hạt này rất cảm biến đấy, độ chính xác của nó là tuyệt đối 100% không có từ lệch tôi cam đoan là không từ lệch vẫn dùng một cái dài ta vẫn đánh như bây giờ thôi đấy nó còn ai đâu đấy à, quý vị mà muốn ờ, trực tiếp ờ, được tư vấn về cái bầu cua báo rung bầu cua báo rung này thì xin liên hệ với số điện thoại 097407 ờ, tứ hoặc là 0868 02 để được uh, tư vấn miễn phí nhé. còn thì uh, uh, bên cạnh đó thì chúng tôi đây cái, cái thau này là cái thau camera Đấy. thau camera này Đấy, tôi thì giới thiệu vào cái thau camera này Đấy, thau này được lắp camera này. tôi bản thân tay tôi lắp camera vào thau này Đấy. thau này camera và được thu hình ảnh của cái thau này vào cái vào cái con điện thoại iPhone 4 này đây chúng ta kiểm lắc thao lên bấm bấm đấy quý vị nhìn xem có nét không đấy. quý vị nhìn kiểm tra xem độ nét của cái thao camera rất chuẩn mà đã lắp camera như này rồi thì nếu mà lùa chú quý vị không lùa được hạt vào thì lùa thao vào đấy thôi còn nếu quý vị muốn mua hàng muốn ờ, kiểm tra hoặc muốn được tư vấn miễn phí hay bảo hành sửa chữa tất cả các các mặt hàng thì tôi sẽ